một của nguyện thứ hai mươi, hả? đại chúng còn nhớ không? Hả? Đại chúng còn nhớ không? À. đại <laughs> chúng đã quên rồi. À. Trước khi à, tiếp cái phần à, hôm nay thì sư cô có vài lời tán thán đại chúng. À. Quý vị thích tán thán không? Thích được tán thán không? à, nhưng mà quả thật à, quý vị xứng đáng được tán thán à, vì sao bởi vì hôm nay là ngày hết tết đến à, mà ngoài trời thì mưa lạnh nữa à, mà quý vị à, cũng à, đội mưa đến đây tham dự khóa tu à, thì quả thật là những hành giả xuất sắc những người học trò rất là cừ khôi của đức phật a di đà à, cho nên quý vị xứng đáng được tán thán à. thưa đại chúng à, ông khổng tử khổng tử là thánh à, là bậc thánh thời xuân thu ông có nói một câu rất là hay à, ông nói rằng cuộc đời của ông ta cái điều mà mang lại hạnh phúc cho ông ấy đó là cái điều là chí thiên xa chứ rẫn sải ở trao chư có nghĩa là sao có nghĩa là tập hợp tất cả những nhân tài ở trên đất nước này đến để ông ta dạy thì đó là điều hạnh phúc nhất của khổng tử hôm nay quý vị là những người học trò cừ khôi của Đức Phật A Di Đà. À, sư cô nghĩ rằng giờ này Đức Phật A Di Đà cũng rất là hạnh phúc <laughs> khi được nhìn thấy quý vị na mà tinh tấn à, đội mưa à, đến đây tu tập những ngày cuối năm. Sư cô cảm thấy rất là cảm động. À, cho nên là sư cô cũng học theo ông Khổng Tử chỉ thiên xa chứ rảnh sải ở trao trừ tập hợp những hành giả cừ khôi những hành giả tinh tấn những hành giả thật vì sanh tử phát bồ đề tâm đến đây niệm phật cùng sư cô là điều sư cô hạnh phúc nhất trên cuộc đời này à. À, 8 tháng rồi thì à, đến cái phần à, <laughs> hơi à, gọi là à, chỉ trích tí hả à, một tí thôi à, sư cô có ước nguyện rằng à, một ngày nào đó chúng ta có một cái khóa tu nó thật sự im lặng à, im lặng là không phải là trong lúc mình niệm phật mình im lặng mà những lúc mình nghĩ với lao mình cũng được im lặng nhưng mà điều này thì một mình sư cô làm không có được à, cái điều này đòi hỏi phải có sự góp sức góp công của toàn thể quý vị à, có một cái văn hóa như thế này hôm nay sư cô à, à, gọi là đề xuất đại chúng cũng có thể là là cố gắng phấn đấu đó là cái văn hóa láng giềng à, và láng giềng này không phải là láng giềng ngồi lại nói ờ, ba điều bốn chuyện mà là người láng giềng tốt với nhau cùng nhau sắp tấn tu tập à, thí dụ như trong giờ giải lao quý vị thấy bạn nào của mình á mà nói chuyện á là mình phát tâm là một người láng giềng tốt đến để thí xịn nhắc nhở người đó mình có thể làm động tác à à, đặt tay lên cái miệng của mình á à. chỉ một cử chỉ rất là đơn giản như vậy à, mà là công đức nó vô lượng mọi người đã im lặng à, và bắt đầu từ từ người một mỗi người phải có một cái quan niệm như vậy nhắc nhở những bạn đồng tu của mình và khi mình nhắc nhở quen rồi đó là tự mình cũng là tấm gương tốt <laughs> bởi vì sao bởi vì mình không thể là nói chuyện mà đi nhắc nhở người khác là im lặng phải không à, cho nên là hôm nay ngày tu cuối năm sư cô đưa ra một cái tiêu chí của năm 2023 để chúng ta hướng tới tu tập đó là làm những người bạn chúng ta là những người bạn láng giềng tốt với nhau à, quý vị làm được không à như vậy thì à, à, như vậy thì bắt đầu bắt đầu từ hôm nay à, thời khóa nghỉ giấy lao lúc chúng ta dùng cơm và buổi trưa chúng ta hãy thực tập như vậy à, đó là cái văn hóa thứ nhất à, cái văn hóa thứ hai đó là văn hóa rời xa điện thoại à, cái này ý tưởng là lúc sư cô đi kinh thành đó à, thấy quý vị đi à, có sự tiến bộ trang nghiêm có nhiều vị đi trang nghiêm rất là trang nghiêm à. nhưng mà khi nhìn xuống cái tòa cũ quý vị sư cô thấy à, có à, vài cái điện thoại đặt ở trên cái tòa cũ đó ừ. thì quý vị biết rằng à, khi mình nhìn vô cái đàn tràng á mình thấy những hành giả đi kinh hành là trang nghiêm nhưng mà dưới cái đệm là có có điện thoại <laughs> thì nó cũng không sướng lắm À, không sướng lắm thật sự mà nói như vậy tại vì sư cô thường thưa với đại chúng là mình đến đây là mình chỉ mang theo hai cái thôi là cái gì à, cái thân và cái tâm thôi còn những cái vật ở bên ngoài là chúng ta để ở bên ngoài à, để ở bên ngoài để ngoài hành lang chúng ta chỉ mang thân và tâm vào đây thì mình an ổn tại vì không có cái gì mà quấy nhiễu mình Bây giờ quý vị đem điện thoại vào là quý vị cần liên lạc hay là quý vị sợ mất điện thoại? À, ở đây không có ai lấy điện thoại đâu mà mất. À, quý vị mình phải tập cái tính là đừng sợ mất đồ thì mình mới về tịnh độ được. Bởi vì về tịnh độ không có cái không có cái ý niệm mà bị mất đồ hoặc là lấy đồ của người khác. Tại vì trên tịnh độ mình muốn ăn thì có ăn muốn mặc thì có mặc nhà cửa thì là châu báu lưu ly đất à, mình đi trên à, là đất là bằng vàng cho nên đâu có ai khởi cái tâm niệm là tham cũng không có ai khởi tâm niệm là à, lấy một tí <laughs> giấu một tí à, không có cho nên mình đến đây mình tập mình tập cái gì mình tập những cái tư cách những cái tính chất của hành giả tu tịnh độ là đừng sợ mất đồ nếu như kiếp trước quý vị không lấy đồ của ai thì sẽ không bao giờ bị mất đồ hết á tôi con nói thật nếu chúng ta chưa từng khởi niệm trộm cắp chưa từng phạm cái giới trộm cắp thì đồ đạc của mình không bao giờ bị vơi bị mất hết cho nên mình học cái tính đó rồi bỏ cái điện thoại ra ngoài không có ai lấy và hơn nữa bây giờ điện thoại là có định vị định điện thoại mà càng tốt á, là là quý vị đừng có dạy mà lấy của người ta nha quý vị lấy tới đâu điện thoại tới đâu là người ta biết quý vị đang ở đó à, tại vì nó có định vị à, cho nên là mình kia buông cái điện thoại ra ngoài đầu năm đến đây tu tập là những hành giả là mặt tươi tắn khờ thân tâm trang nghiêm và đàn tràng cũng là trang nghiêm ừ và chúng ta là những người bạn láng giềng với nhau luôn luôn nhắc nhở những vị nào mà còn chưa chánh niệm đó là cái tiêu chí năm 2023 à, quý vị cố gắng lên à, cùng với sư cô ha à, và hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần quả được sanh về tịnh độ à, quả ở đây theo nguyện 20 thì có hai phần à, thứ nhất là được Phật tiếp dẫn Thứ hai là được dự vào ngôi vị bất thối Bồ Tát. À, thì bây giờ mình đi vào cái cái quả đầu tiên đó là được Phật tiếp dẫn. Thưa đại chúng theo nguyện thứ 20 à, thì mình thực hành những công đức lành đó như ở nguyện 19 rồi đến nguyện 20 những cái nhân đó thì cuối cùng mình được cái quả là Phật đến tiếp dẫn. Và cái điều này là cái điều hy hữu và điều đặc biệt gọi là cái chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ mà tất cả những pháp môn có khác không có có. Tại vì những pháp môn khác thì mình tu là mình tự đi về chứ không có ai đến rước, đến đón hết trơn á. À, còn pháp môn tịnh độ là khác. Mình tu đến cái chỗ đó rồi là được Đức Phật và Thánh chúng đến trước mà rước tại nhà của mình mới là tuyệt vời quý vị thích đi đến đâu có được được ai được người ta rước người ta đón mình không người ta cung nghinh mình không thích không thích phải không à, thì pháp môn tịnh độ nó có điều đặc biệt như vậy và chỗ này à, mình học mình mới biết còn người ta không học người ta không biết bởi vì sao bởi vì tất cả những pháp môn khác mình tu như thế nào là tự lực của mình đi mình muốn sanh về cảnh giới đó là mình phải tự lực mình đi à, mà đi bằng cái gì? Sư cô thưa quý vị, nếu mình muốn đi về thế giới của Đức Phật nào đó trong 10 phương pháp giới này, thì quý vị đi bằng cái gì? Hả? À, quý vị đi bằng cái gì? À, cái điều này cũng không ai biết. Bây giờ mình học mình biết. Chúng ta đi bằng thần lực, nghĩa là dùng sức tam muội gọi là thiền định mới được đi về cái thế giới của Đức Phật mà mình muốn về đó và sư có thí dụ trong kinh pháp hoa quý vị đọc quý vị biết à, thí dụ một vị bồ tát ở cõi đức phật nào đó muốn đến nghe kinh pháp hoa ở cõi ta bà này thì họ phải vận thần thông ẩn mình ở bên đất nước của họ và hiện thân ở bên cõi ta bà để được nghe kinh pháp hoa quý vị đọc kinh pháp hoa quý vị thấy chỗ nào mà có những vị bồ tát đến nghe kinh thì đều vận thần thông để để đi đến trong kinh gọi là nhập vào tam muội ru sam mê đấy cho nên mình tu các những pháp môn khác mình đi muốn đi sanh về thế giới thí dụ như là sanh về tịnh độ của đức phật di lặc sanh về tịnh độ lưu ly của đức phật dược sư tất cả đều phải dùng thần lực còn riêng pháp môn tịnh độ người hành giả khi công phu chín mùi được về tịnh độ đức phật thì mình không cần thần lực bởi vì mình đâu có đâu <laughs> mà mình dựa vào cái gì như lai lực gọi là thần lực của đức phật a di đà chứ không phải là thần lực của mình bởi vì mình không có thần lực à. mình chỉ có một lòng hứa nguyện sanh về cõi tịnh độ và gọi là quay quay là những người học trò ngoan y theo lời Đức Phật chỉ dạy mà cứ hàng ngày à, cứ là như là người khờ niệm Phật vậy đó. Đến cuối cùng là dựa vào thần lực của Đức Phật mà được đi về đó. Và chỗ này sư cô à, à phân tích rõ để đại chúng thấy cái chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ và những pháp môn khác. À, khi mà Đức Phật đến tiếp dẫn của, cho mình đó là Đức Phật nhập vào một cái loại tam muội gọi là ủ quay sa mê ủ khuây sa mê tức là vô úy vô uế tam muội khi Đức Phật mà đến tiếp dẫn mình á là Đức Phật A Di Đà phải nhập vào trong một cái định lực gọi là vô uế tam muội à, vô uế tam muội này tức là cái thần lực mà làm cho hành giả tức là người được tiếp dẫn đó khi có được cái thần lực này nhiếp thọ là mình mắt mình không còn mờ không còn thấy mông lung và tâm mình không còn bấn loạn không còn những cái nghiệp ác nó nó lôi cuốn được mình ối là sao quý vị ối là dơ là bẩn là loạn à, bây giờ vô uế tức là đánh ngược lại cái đó à, à. và khi đức phật dùng thần lực vô uế để hộ niệm mình hộ trì mình thì lúc đó hành giả mình sẽ không còn sợ sệt tâm mình sẽ không còn sợ sệt và mắt mình là không còn mung lung những cái cảnh địa ngục hay những cái cảnh tượng mà ác của nghiệp mình tạo ra lúc đó mình rất là sáng suốt mà chỉ nhìn thấy được ánh sáng từ quan của Đức Phật A Di Đà mà thôi và tâm mình không có sợ sệt và tâm mình lúc đó hoàn toàn là sáng suốt an trú trong cái định lực à, chính nhờ cái này mà mình trụ được được gì được tránh niệm ngay lúc mình làm chung đó Đấy. cho nên là dựa vào phật lực được vãng sanh về tịnh độ là ở chỗ này à, cho nên đó là chỉ có đức phật mới đủ tư cách là hộ niệm hộ niệm cho mình lúc lâm chung thôi còn thí dụ mình à, giúp bạn đồng tu mình đó mà niệm phật để cho tâm họ giữ chánh niệm trong lúc lâm chung thì mình chỉ được dùng hai chữ là trợ niệm trợ niệm chứ không thể dùng hộ niệm tại vì hộ tức là một cái năng lực lớn hơn à, một cái năng lực thù thắng có khả năng nhiếp thọ và đưa hành giả nó về tình độ ngay trong tức khắc thì mới được gọi là hộ à, còn mình không có đủ cái năng lực đó mình chỉ là trợ giúp mà thôi chứ không được dùng chữ hộ à, cho nên mình học thì mình biết nha mình học mình biết à, đó do đó mà pháp môn tình độ cái chỗ mà lâm chung được phật tiếp dẫn là cái quả thù thắng và trong tất cả những pháp môn khác không bao giờ có được thì mình gọi là tha lực nhiếp thọ là ở chỗ này và chỗ này hoàn toàn là mình được mang theo nghiệp để vãng sanh thì gọi là đới nghiệp bởi vì cái nghiệp của mình á, lúc đó bị cái gì bị cái định lực vô uế tam muội của đức phật làm đánh dẹp của một bên cái nghiệp mình lúc đó là nó tới nó tới để nó tìm mình nó trả nó nó đòi quả đúng không nó đòi thì lúc đó đức phật A Di đà với cái thần lực vô ý tam muội thì nhiếp hộ mình gọi thì những cái điều đó những cái ác đó những cái năng lượng xấu đó nó không thể tiếp cận và nó quấy nhiễu được tâm mình đó cái chỗ này rất là là hy hữu à. À, và thưa đại chúng nếu mình tu tập mà có đủ thần lực gọi là sức to mùa thì mình muốn đi về thế giới của Đức Phật nào đó thì tùy sức mình thì cái đó thì cũng rất là hy hữu nhưng mà xét về à, kinh nghiệm tu tập của đại chúng thì hình như cái đó là điều quá sức cao vời và xa xỉ và nó cũng tiềm tàng một cái điều nguy hiểm bởi vì mười phương chư Phật thì rộng lớn bao la mỗi Đức Phật là có cõi nước của Đức Phật là mỗi cái cái thù thắng riêng biệt à, Nói đến đây thì sư cô nhớ đến câu chuyện của ba anh em của Ngài vô trước và thế thân và sư tử giác. Ba vị đại sư này là thời kỳ tượng Pháp sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm. À, ba vị này thứ nhất là vô trước vô trước đại sư là hành giả tu theo truyền thống Đại Thừa à, Thế thân Bồ Tát thì tu theo truyền thống của Phật giáo à, Thanh Văn hay mình gọi mình còn gọi là Tiểu Thừa đấy à, còn sư tử giác thì theo anh vô trước là tu đại thừa à, thế thân ngài thế thân mới đầu bước vào sự nghiệp tu hành của mình là hoàn toàn là đi theo tư tưởng của thanh văn thừa à, nhưng mà sau người anh vô trước muốn à, giác ngộ Bồ Tát Thế Thân á, người em á, cho nên mới giả bệnh, giả là mình sanh bệnh để cho Ngài Thế Thân đến thăm. Và trong lúc là Ngài Thế Thân đến thăm thì Ngài vô trước à, bắt đầu đó là đọc những cái bản kinh điển Đại Thừa. À, thì Ngài Thế Thân là một vị trí tuệ mà, hoặc là một cái bậc long tượng cho nên khi Ngài nghe cái kinh điển mà người anh mình đọc ra Ngài thấy Wow, tại sao có tư tưởng nó viên dung quá à, Nó vi diệu quá nó hay và nó hấp dẫn như thế này và bắt đầu ngài đi vào nghiên cứu thì ngài phát hiện là wow lúc trước cái sự tiếp thu của mình nó giống như là một cái chú ếch mà ngồi dưới đáy giếng à, nó không có được mở rộng như là cái tư tưởng đại thừa cho nên từ đó là ngài quy ngưỡng đại, đại thừa và ba anh em này là đại sư của duy thức tông cho nên là tu duy thức và cái ước nguyện của ba vị này á đầu tiên là được vãng sanh về tịnh độ của Đức Phật Di Lặc. Thì người ta muốn là đợi đến sau khi Đức Phật Thích Ca, giáo pháp Đức Phật Thích Ca hoàn toàn à, không còn nữa thì Phật Di Lặc ra ra đời thì ba vị đó là muốn là tham dự vào trong cái hội Long Hoa, ba cái hội Long Hoa để mà được gặp Đức Di Lặc giáo hóa. Ừ. Nhưng bây giờ mạng sống của mình là nó ngắn ngủi Tại vì ở cõi mình thì nhiều lắm là mình sống có 80 tuổi thôi nhưng bây giờ đợi đến ngày di lặc ra đời thì còn thời gian rất là dài nữa đó. cứ 100 năm mà tăng thêm một tuổi đến đến khi tuổi thọ 8 vạn 4 ngàn tuổi như vậy thì thời gian còn quá sức dài à, mà thân mình thì thì thọ diệt cho nên là ba vị đó là muốn là dùng thần lực của mình để được sanh lên cõi ở à, nơi cái cung trời đau sức của ngài di lặc ở trên đó và muốn sanh lên đó để ở trên đó với phật sau khi mà phật hạ hạ trần á, giáng thế thì cùng cùng với phật đi về cõi này cho nên là ba anh em này á, mới bàn nhau là bây giờ mình à, nhập định để mình đi về trên cái à, cung trời đau xúc à, của đức phật di lặc để mình xem thử cái tình hình trên đó như thế nào à, thì ba anh em này ấy, à, bàn như vậy thì ngài sư tử giác á, là người em út á, à, mới là sung phong là để em đi lên trước em xem tình hình như thế nào rồi em về em báo cho hai anh à, thì ngài sư tử hống á, sư tử giác nhập vào trong một cái định gọi là dư quang tinh dư quang tinh là nhật quang định là đi lên cõi trời đạo xuất thì vô trước và thế thân á, ở đây đợi đợi một thời gian rất là dài tầm mấy mươi năm luôn mà không thấy ngài sư tử tử giác em của mình trở về báo rằng á, là trên á, à, cung trời đau suốt là như thế nào cho nên hai vị này cũng nhập định đi lên xem thử thì lên là, là, là đi vào trong nội viện nội viện tại vì cung trời đau suốt nó có phân ra hai viện một cái là nội viện và một cái là ngoại viện nội viện thì có đức phật di lặc giáo hóa còn ngoại viện là nơi hưởng lạc của chư thiên à. cho nên khi ngài vô trước và thế thân cùng nhập định đi lên đó thì mới vỡ lẽ răng ra là ngài sư tử giác là không có đi vào nội viện mà đi lạc ngoại viện đi lạc ra ngoại viện cho nên đang thọ hưởng dục lạc à, hàng ngày bận cái việc mà thọ hưởng dục lạc cho nên quên mất không trở về báo với hai, hai anh mình à, cho nên là thấy cái tình hình này cái là ngài vô trước và thế thân là chấn tĩnh à, nghĩ là như thế này là nguy hiểm quá tại vì sao lỡ mình nhập định mình đi tới mà không tới nội viện mà mình lọt ra ngoài ngoại viện là mình chết đấy. À, mình mình bị cái dục cái hưởng lạc đó nó nó làm mê mờ con mắt mình như như tuần vừa trước sư cô kể câu chuyện của ông tần cối đó ông tần cối là kiếp trước ông là một vị tăng tu hành sau khi ông chuyển chuyển kiếp ông thành à, thành tể tướng của nước kim à, xin lỗi nước nam tống thì sao bắt đầu là ông bị danh vọng lời dưỡng đó mê hoặc cho nên ông quên đi cái tiền kiếp mình là một vị tăng tu hành cho nên ông lầm lạc đi vào con đường thọ dục là cho đến là cho đến là hại cả trúng trung thần đó quý vị thấy không chính vì vậy mà thế thân và vô trước chấn tĩnh lại và bắt đầu ông trở về lại cõi người và phát nguyện vãng sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì sao? Bởi vì dùng thần lực của mình mà đi về cõi nước của Đức Phật á, lỡ mà cái thần lực của mình không có đủ đô mình đi rơi lộn ra <laughs> cõi của chư thiên đó <laughs> là nguy nguy hiểm à, cho nên là thôi bây giờ chỉ cái thần lực của mình là thôi à, mình tạm gác lại đây mình nương nhờ cái phật lực thì nó sẽ an ổn hơn à, cho nên cái chỗ này á, là được Phật tiếp dẫn ở nguyện 20 là cái điều riêng biệt và thù thắng của pháp môn tịnh độ là chỗ này. Đã chúng rõ không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah cho nên cho dù mình là phàm phu ờ, tục tử à, nhưng mà chỉ cần mình có cái lòng hướng nguyện niệm phật và phát nguyện cầu vãng sanh về tây phương tịnh độ với cái lòng chân thật thiết tha à, thì lúc lâm chung là mình không cần phải lo sợ tại vì mình trương nhờ cái cái thần lực của đức phật a di đà đến tiếp dẫn cho nên ở chỗ này mình cũng hiểu được một điều là nếu mình niệm phật mà Phật không đến tiếp dẫn là không được sanh về tịnh độ. Đó là điều chắc chắn. À, bởi vì có Phật tiếp dẫn mình mới về được tịnh độ. À. Còn nếu như dùng thần lực của mình được về tịnh độ thì cái điều đó là quá tốt. Nhưng mà sợ mình sẽ không đủ đủ lực. À, cho nên nó là trương nhờ Phật lực. À, mà muốn trương nhờ Phật lực thì phải sao? Phải thực hành theo những cái điều Ngài chỉ dạy mình thì mình mới trương nhờ được cái Phật lực đó. Mà hôm trước đó, là mình phân tích đến cái chỗ là sao? Là ý xín nên ủa trâu dê vũ toàn. Đó là điều cốt lõi. Ý xín nên ủa là chánh niệm, niệm, niệm ngã là niệm Đức Phật ấy Đà, chứ không phải là tạp niệm. để chúng nhớ ha. Và hôm trước cái điều cái phương pháp mà khắc phục tạp niệm thì sư cô cũng đã chỉ với đại chúng rồi à, cho nên bây giờ là quý vị chỉ có một cách là là là áp dụng và thực hành thôi là ý xin niên ủa là tránh niệm niệm phật chứ không phải là tạp niệm niệm phật và châu dê ngũ toan là ngày đêm không gián đoạn và cái chỗ ngày đêm không gián đoạn cũng đã giải thích rõ ràng rồi không phải là thức trắng một đêm mà niệm phật <laughs> mới gọi là ngày đêm không gián đoạn à, và là sao là lúc nào chúng ta cũng ý thức để niệm phật cho dù là lúc đó chúng ta đang đạp xe trên phố à, đang đi thưởng cảnh đang ngồi ấn đang cơm đang nấu nấu cơm đang lúc nằm lên giường chưa đi ngủ những lúc như thế chúng ta cũng thể tặng tặng là tận dụng để niệm Phật à, và chúng ta cũng có thể tác ý đến những cái cử chỉ của mình thí dụ như là cắt bước chân lên cũng niệm A Di Đà đưa cái tay lên cũng tập niệm A Di Đà hành nhìn thấy một bạn hữu của mình mình cũng tác ý niệm A Di Đà dần dần là mình luyện tập cái cái bản năng mà luôn luôn phải thí xịn chánh niệm lên đó à, mình luyện dằn luyện tập lần lần à, gọi là tổ quan gọi là lâu ngày chày bứa đó <laughs> là nó tự nhiên nó cũng thành là gọi là tập khí gọi là là thói quen cái tập khí niệm phật này rất là quan trọng bởi vì sao bởi vì nó ăn sâu vào trong cái cái não mình gọi là não nhưng thật sự nó là cái a lại gia thức gọi là cái tàn thức của mình bởi vì con người của mình á, bây giờ tất cả những cử chỉ hành vi và động tác của mình suy tư cảm xúc tất cả những cái đó là nó được lưu giữ trong trong tàn thức của mình à, nó không có bị mất nha quý vị nó lưu giữ rồi bây giờ mình dưỡng thành cái thói quen niệm phật á, lúc nào cũng niệm phật thì nó lưu giữ cái thói quen đó nó thành tập khí à, và tập khí tốt thì thôi rất, vô cùng rất là tốt à, ngồi xuống lúc nào quý vị cũng niệm phật được đó như thế nào quý vị cũng niệm phật được à, gọi là niệm phật nó thành thói quen thành tập khí à, ở chỗ tập khí đây sư cô cũng kể một câu chuyện vui cho quý vị ừ. quý vị biết ngài ana lục là thánh tăng có địa đức phật á, là người thuyết pháp đệ nhất đó à, à, thì ngài có một cái à, một người hầu gái thời ngài chưa đi xuất gia là nhà nhà là bà la môn mà cho nên có một người hầu gái ừ. thì mình là người chủ mà à, lúc lúc nào cũng xa là nó là tiện nữ làm này cho ta tiện nữ làm này cho ta ha. tiện nữ lấy một cái ly nước tiện nữ lấy cái áo nó sai sai cái người hầu này quen rồi thành tập khí giữ thành tập khí à cho nên sau khi ông xuất gia ông tu thành chứng quả a la hán rồi nhưng mà tập khí nó vẫn còn à, thì cái người mà mà tỳ nữ đó là đã chuyển nghiệp đầu thai thành một vị thần cai quản một con sông ừ, chuyển nghiệp đầu thai thành một vị thần cai quản một con sông và ngài Ana luật đã chuyển nghiệp đầu thai trở trở thành đệ tử của Đức Phật đó à. thì hai người này có tuyền kiếp và kiếp trước là người chủ và tớ à. thì lúc đó ngài Ana Lục á, là ôm bình bát đi khất thực à, đi đến con sông á tại vì ngài có thần thông mà cho nên là ngài quán ngài thấy là cái người tỳ nữ này bây giờ làm vị thần giữ con sông này cho nên ngài ôm bình bát ngài đứng trang nghiêm ngài, ngài nói tiện nữ rẽ sông <laughs> tiện nữ rẽ sông là sao <laughs> rẽ con sông để cho ngài đi qua ngài đi khất thực á à, ngài, ngài ôm bình bát lại đứng ngài nói tiện nữ rẽ sông cái vị thần á, tức mình bảo ra tiện nữ là ở kiếp trước chứ đâu còn bây giờ kiếp này tôi là một vị thần cai quản ở con sông này mà cứ dùng tiện nữ tiện nữ không được cho nên mới về về mất mất lại với đức phật vì thần này mới mất đức phật nó là đức phật dạy ngài a na luật đi ngài đó là không khinh thường con à, bây giờ con là vị thần mà ông đến ông chiếm chạy ông nói là tiện nữ rẽ xong <laughs> cho nên đức phật mới gọi ngài a na luật đến để để để dạy à, đức phật nói là tại sao ông khinh người ông là thánh à, <laughs> ông là thánh nhân rồi mà sao ông là khinh người nó là không con không có một ý khinh gì hết nhưng mà tự nhiên là cái, cái cái mà tiện nữ <laughs> nó ở trong cái cái não con thì giống như đó là một cái lập trình đó <laughs> nó tự động nó nó nó phát ra cái miệng con là tiện nữ chứ con hoàn toàn tâm cô không có cái điều đó ừ. Đức Phật bắt đầu mới dạy cái vị thần này nói là A la luật là hoàn toàn không có ý khinh khinh khinh ngươi nhưng mà cái đó là do cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của ông nó quân tập cái chữ tiện nữ à, cho nên Đức Phật nói là thôi bây giờ xí xóa ông hãy ờ, xin lỗi ờ, vị thần nào đi à, chứ bây giờ mà như vậy cũng không được thôi ông cố gắng ông hạ mình ông xin lỗi thì ngài Anna luật cũng đến khúm đúng đứng trước ờ, cái vị thần đó nói tiền nữ xin lỗi ngươi <laughs> cái vị thần đó đó đó đức phật thấy chưa bây giờ ông ta xin lỗi con mà ông cũng dùng cái từ tiện nữ <laughs> tiện nữ ta xin lỗi người là <laughs> nghĩ sao là cái thói quen á à, tập khí quý vị đó không ừ. Cho nên mình lợi dụng cái tập khí này Mình quân tập thành cái thói quen niệm Phật Cái thói quen đi ra hành lang là niệm Phật Không nói chuyện Và thấy ai nói chuyện là cũng Cũng tập thành cái thói quen là Đừng nói chuyện để niệm Phật Tuyệt vời lắm quý vị Quý vị cứ thử đi Có người càng tĩnh lặng á là cái nỗ lực của họ càng mạnh cái từ trường của họ phát ra càng mạnh vì sao có nhiều người quý vị nhìn thấy họ quý vị khiếp sợ quý vị có những cái cái gọi là cái sợ sệt nhất định vì sao cái vị đó nhất định là người trầm tĩnh không nói và im lặng chứ một người mà quý vị thấy vừa đi vừa nói vừa nhảy vừa nhốt hay là vừa liếu lo này kia ba điều bốn chuyện thì quý vị sẽ không khởi cái niệm gọi là khiếp sợ hoặc là tôn kính à, cho nên mình muốn người ta coi trọng mình thì đầu tiên là mình phải giữ câu oai nghi của mình trầm tĩnh lại bớt nói một câu à, thị phi niệm thêm một câu của Phật hiệu đó là ở chỗ từ cái chỗ mà được Đức Phật tiếp dẫn chúng ta diễn sinh đến cái nhân là niệm Phật ngày đêm không không gián đoạn sư cô nghĩ rằng à, với cái sự mà quan sát của sư cô ấy, sư cô nghĩ đạo tràng mình thêm một thời gian nữa thì sẽ có nhiều hành giả được lợi ích trong trong cái cái phương pháp niệm phật à, sư cô quan sát thấy những vị đã giống như là đã đã bước trên con đường tức là đã bước lên cái hành trình đó rồi chỉ cần là luyện tập một thời gian nữa là nhất định là sẽ ở trên giống như cái đường ray vậy đó ừ cho nên quý, quý vị cố gắng niệm phật à, và sư cô luôn ở bên cạnh và quan sát quý vị à, và <laughs> vị nào thành tựu hay không thành tựu là à, sư cô liếc mắt nhìn sơ thì cũng thấy cũng cũng đánh giá được một phần nào ừ, ừ, đấy cho nên cố gắng ha cố gắng à. một đời này nó thật sự quá sức là ngắn ngủi quý vị thấy năm cũ sắp hết rồi mình thấy mới đây phải không mới khai khóa đây mới khai khóa vào tháng 2 năm 2022 đấy. Rồi bây giờ là sao? Kết khóa rồi. Và mình đã thêm một tuổi. Thêm một tuổi như vậy là mình sẽ sẽ thiếu đi cơ hội một năm được tu tập. Đó quý vị thấy không? Ừ. Cho nên hãy cố gắng ha. đây Rồi chúng ta đi qua cái phần tiếp theo là cái phần cái quả tịnh độ thứ hai ở đây đó là được dự vào cái ngôi vị bất thối bồ tát ừ. khi nghe cái ngôi vị này nhìn cái chữ nghe cái chữ không thôi à, trên cái mặt nghĩa của cái chữ mà đọc lên thôi là mình thấy đã đã rất là là hạnh phúc rồi bất thối là sao quý vị không thối lui nghĩa là mình được cái quả này là mình không thối lui có ba cái không thối lui đó là niệm bất thối thứ hai là hành bất thối thứ ba là quả vị bất thối à. nếu mình được vãng sanh về tịnh độ là mình sẽ được ngay dự vào ngay cái ngôi vị bất thối bồ tát và cái giai vị này ở chỗ nào tí sư cô sẽ phân tích bây giờ sư cô chỉ nói nói cái bất thối trước bất thối là không thối lui và nó có ba cái nghĩa và mình ở đây mình được có ba cái quả thứ nhất là niệm bất thối niệm bất thối tức là cái tâm niệm của mình nó không thối lui cái phần chánh niệm của mình ví dụ bây giờ mình tu niệm phật đúng không mình giữ câu phật hiệu được chánh niệm cho đến uh, lúc lâm chung mình được về tịnh độ thì cái chánh niệm đó nó sẽ không thối lui nghĩa là không bao giờ mình tâm niệm mình có thể là quay ngược trở lại là mình tập tâm tập niệm hết à, tâm niệm của mình nó không có lui trở lại lúc mà mình chưa được chánh niệm à, cho nên mình giữ chánh niệm luôn luôn là giữ chánh niệm cho nên quý vị thấy hành giả với tịnh độ đó là họ là thánh họ là bất thối bồ tát vì sao vì tâm niệm của họ luôn gọi là sáng sáng an trụ chân nên chư trung là thường thường an trú vào trong cái niệm chánh niệm đó Đấy. cho nên một cái là niệm bất thối thứ hai là hành bất thối công hạnh của mình không có thối lui à, công hạnh của mình là không có thối lui nghĩa là mình làm một việc gì là tiến tới chứ không thối lui ở đây mình mình ở phàm phu mình tu tập á việc việc ác thì không nói rồi nha à, việc thiện thì nhiều khi quý vị cũng làm thiện cũng có người à, làm những công việc từ thiện này những cái điều đó cũng rất là thù thắng nhưng mà nó có khi là nó bị thối lui à, ví dụ như mình gặp cái chướng chướng duyên á chướng ngại gì cũng thối lui còn ở đây là thành là không thối lui khi mình về tịnh độ rồi đó mình tu theo à, những giáo điều đức phật dạy mình không bao giờ thối lui tuyệt vời không không thối lui và cái cuối cùng là cái quả vị của mình nó không thối lui mình không thể nào mà nó con được vãng sanh về tịnh độ rồi mai mốt bên nó tu tập mới không không không tốt cái nó trở lại phàm phu không có <laughs> một khi đã về tịnh độ là bồ tát là bất thối bồ tát không có thối lui trở về phàm phu Chính cái chỗ này là mà sư cô ham thích đó quý vị. Bởi vì trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, cái thời gian mà tu tập hành Bồ Tát Đạo ở những pháp môn khác đó, là cứ là thối lui. À, cho nên quý vị thấy ông Tăng Cối không? Ông bị thối lui đó. Kiếp trước ông là vị Tăng á. mà kiếp sau ông chuyển nghiệp đầu thai thành Tăng Cối là ông bị thối lui đó. Còn ở đây mình một khi vì tịnh độ là nó không bao giờ trở lại làm phàm phu đây là sư cô nói là bảo chứng quý vị luôn quý vị ở đây là là mình phàm phu mình tu những pháp môn khác mình chuyển nghiệp đầu thai về cảnh giới nào thì cũng có thể là có khi mình mất chánh niệm á mình trở thối đọa là phạm phu còn một khi về tịnh độ là không bao giờ trở lại phạm phu gọi là vị bất thối ừ. cho nên mình cố gắng một đời để chịu khó gọi là nằm gai nếm mật à, nằm gai nếm mật một đời này thôi nhưng mà đời này cũng không phải là trọn đời bây giờ quý vị đã sáu mấy tuổi rồi có nhiều vị là tới 80 rồi thì còn có 10 năm cái mạng sống ngắn ngủi một một đoạn đây thì quý vị cứ nằm gai nếm mật đi đúng không à, sư cô bây giờ cũng không biết còn mấy năm nữa nhưng mà thôi bây giờ cũng là <laughs> nằm gai nếm mật hả đấy nghĩa là một đời này một đời này một đời này cố gắng được về tịnh độ là không bao giờ thối đọa trở lại làm phàm phu cái là, tuyệt vời đó và không bao giờ có một pháp môn nào mà dám mà dám đặt cái điều kiện này với chúng sinh cả chỉ có pháp môn tịnh độ à, vậy vì dựa vào thần lực của đức phật a di đà mà à, thì bây giờ mình xem cái quả vị bất thối là ở giai đoạn nào cái này còn tuyệt vời nữa à thế này chúng á theo văn hóa của thanh văn thừa thì nó có bốn cái quả thánh gọi là sơ quả à, sơ quả là tu đà hoàng ha nhị quả tư đà hàm tam quả là a na hàm và tứ quả là a la hán và sơ quả là khi mình chứng được sơ quả là mình đoạn trừ được kiến hoặc thì mình sẽ còn 7 lần trở lại cái tam giới này còn 7 lần tức là chuyển nghiệp đào thai 7 kiếp như vậy thì mới thoát sanh tử luân hồi chứng là sơ quả là quả vị thứ nhất nên, nên gọi là thất lai là trở lại cái thế, giới này tam tam giới này là 7 lần thôi là chuyển nghiệp đầu thai bảy lần thôi là cuối là là sẽ không còn trở lại nữa là là thoát luôn luôn, luôn sanh tử luôn sanh tử luân hồi đó à. còn quả vị thứ hai tư đà hoàng là còn trở lại một lần ừ, còn trở lại một lần một lần ở trong tam giới này tiếp đến quả thứ ba là không trở lại là không trở lại cõi dục nhưng mà còn trở lại cõi cõi sắc tức là còn trở lại ở cõi cõi trời nếu mình phân cõi người và cõi trời thì tam quả thì gọi là bất lai nhưng mà bất lai nghĩa là không đến cái cõi ta bà này cõi người nhưng mà phải chuyển nghiệp đầu thai về cõi trời một lần nữa thì mới thoát sanh tử luân hồi và quả a la hán thì gọi là vô sanh nghĩa là hoàn toàn không trở lại tam giới này nữa gọi là thoát kiếp sanh tử luân hồi à, thì trong cái văn hóa của thanh văn thừa thì có bốn quả vị như vậy còn cái văn hóa của đại thừa thì nó có 53, 52 cái gia vị à, đó là sao đó là thập tín thập trụ thập hành thập hồi hướng thập địa rồi đến đẳng diệu giác rồi đến đẳng giác là thành Phật đẳng giác thành Phật à, thì nếu mình là người, là Bồ Tát bất thối thì mình một cái là mình nhảy lên ở quả vị thứ 40 48 gọi là bất động địa gọi là bát địa Bồ Tát đại chúng mà tụng kinh lương hoàng sám á mỗi cái phẩm là có một cái <laughs> cái cái giai vị của một vị Bồ Tát á là đầu tiên là khoa nghĩ địa đó quý vị à, tụng kinh lương hoàng sám đó, mỗi một quyển như vậy là một cái giai vị bồ tát đó à, mà trước cái giai vị bồ tát này á, là phải có 40 giai vị là từ thập tính thập trụ thập hành thập hồi hướng rồi mới đến sơ địa nhị địa tam địa tứ địa ngũ địa lục địa thất địa rồi bát địa bát địa tức là cái chỗ này bát địa tức là cái chỗ khi mình được về tịnh độ là mình được trở thành một vị Bồ Tát bát địa gọi là bất động địa à, gọi bất bất động đó ừ. cho nên quý vị thấy không tự nhiên mình một hai ba bốn mình không có đi mình mình không tu được nhưng mà tự nhiên mình được vãng sanh và tịnh độ là mình nhảy lên được tới tới giai vị là 48 và bây giờ mình so mình so với thanh văn nha bốn quả thanh văn khi mà hành giả tu bên à, giáo lý thanh văn khi mà họ chứng quả gọi là tứ quả a la hán quả thì so với à, bên giai vị bồ tát thì họ mới chỉ là thất tính bồ tát thôi thất tính bồ tát thôi như vậy họ chỉ mới giai vị thứ bảy à, họ chỉ dự vào giai vị thứ bảy của ngôi vị bồ tát mà thôi à, còn hành giả vãng sanh về tịnh độ thì đã được là gì 40 18 cách xa nhau bao nhiêu 48 <laughs> trừ 7 là câu nhé 41 gia vị tu bao nhiêu kiếp mới được như vậy quý vị ừ. bây giờ sư cô nói quý vị nè bây giờ ví dụ như mình là phàm phu nè mình phàm phu bây giờ là mình là nội phàm ừ. tức là phàm phu nguyên nguyên bản nguyên chay luôn thì gọi là nội phàm à, à. <laughs> nội phàm rồi cái mình bắt đầu mình tiếp xúc với Phật pháp mình tu nữa là bắt đầu mình có một cái sự chuyển hóa à, tâm mình có sự thay đổi một tí là bắt đầu mình đi vào gọi là ngoại phàm <laughs> ngoại phàm tức là nó không có phàm phu trai vậy <laughs> gọi là ngoại phàm mà hai cái dây vị là tu không biết bao nhiêu đời mới được ấy. Ờ. có nhiều vị tu nhưng mà cuối cùng cũng không thay đổi gì hết <laughs> cho nên vẫn ở nội phàm chưa ra ngoại phàm mà nội phàm ngoại phàm là cũng chưa tính vào trong 53, 50, 53 cấp vị này. Rồi bắt đầu mình tiếp tục tiến lên nữa thì bắt đầu mới vào ngôi vị sơ tín. À, tín tức là niềm tín đó. Có 10 giai đoạn gọi là thập tín. À, bây giờ tính tâm tu hành. Rồi tiếp tục á, là có đoạn ác tu thiện cho nên bước vào cái giai đoạn là trụ trụ tức là an trú trong trong Phật pháp thì gọi là thập trụ nó có 10 giai vị nhé an trú an trú thì phải bắt đầu là thực hành cho nên bước qua giai đoạn thực hành có 10 giai vị nữa gọi là thập hành à thập hành sau nó có một chút công đức bắt đầu chỗ này đại chúng này bắt đầu mới là tự lợi phần tự lợi mình có rồi nhưng ở chỗ này là nếu đi theo con đường của Đại Thừa làm bắt đầu mình chuyển cái quả vị thành cái quả Bồ Tát. Tức là nghĩa là mới đầu là mình tự lợi, nhưng bây giờ cái lòng từ bi mình nó lần lần nó nuôi lớn lên, cho nên mình hướng tâm đến cái việc là độ tha, lợi tha. Cho nên cái phần thập hạnh này xong là sẽ chuyển qua thập hồi hướng, tức là mình hồi hướng cái công đức mình để mình tu cái hạnh Bồ Tát nha là mình bắt đầu đã bước vào trong cái giai vị Bồ Tát. Và đầu tiên nó là sơ địa, bắt đầu sơ địa mới là được gọi là Bồ Tát, sơ địa. À, quý vị trải qua 40 cái giai vị mới đến sơ địa là Bồ Tát. À, sơ địa rồi tôi đến nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa. À, bát địa tức là hành giả tu tịnh độ là nơi mà nhảy lên đó quý vị thấy tại vì ở đây ấy, thời gian nó ngắn sư cô không có phân tích cho quý vị thấy từ sơ địa cho đến thập địa tu cái gì à. tại vì cái điều đó thì mình tu không nổi mà nói như vậy đó mình tu không nổi rồi à. sư cô đơn cử nha à, ngài xá là phất á ngày ừ. ngài là phất là thanh văn đệ tử nhưng mà là là hối sạo sang tà tức là ngài đã hồi hướng tâm để tu bồ tát đạo ừ. cho nên nó là ngài phát nguyện ai xin cái gì á, trong cơ thể của ngài ngài đều cho cả ừ. cho nên là có một vị tiên nhân à, gọi là trời đế thích á, à, đến mới thử là xin con mắt á cái này quý vị đọc chưa à xin con mắt á à, cho nên là, là đến gặp với ngài nó nói với ngài là mẹ mẹ tôi bị bệnh nặng mà thuốc gì chữa cũng không hết đó. chỉ chỉ có một đặc biệt là sinh con mắt của ông xá lợi phất <laughs> về sắc thuốc cho mẹ thì đôi mắt mẹ mới khỏe thì ngài xá lợi phất lúc đó là đã chuyển tâm bồ tát rồi cho nên múc mắt ra đưa cho cái ông đó thì ông mới cầm con mắt ông hử hử hử hử nữa thúi quá <laughs> đôi xuống đất chà lấy chân chà trên đó rồi bây giờ con mắt này thúi quá thôi ông mắc ông ông múc con mắt bên này đi à đây ngài sát là phật cũng là nhẫn nhục mà tu hành nhẫn nhục là bồ tát là phải nhẫn á cho nên mới múc con mắt bên phải luôn đưa cho ông ông hửi hửi ông đó thúi quá đầu xuống đất chà lên ngài xá lợi phất thối tâm ngay lúc đó liền vì sao Ngài thối tâm? Bởi vì Ngài chỉ tới thất địa Bồ Tát. Ngài chỉ tu quả vị mới đến thất địa. Tại vì thất địa là chưa lên đến bát địa. Bát địa mới là gọi là bất động địa. Gọi là, là bất thối đó. À, cho nên Ngài chưa được bất thối mới tới thất địa thôi. Cho nên Ngài còn thối tâm. Còn mình thì xin cái cho không? <laughs> xin 200 còn cho nữa. <laughs> đi xin con mắt <laughs> xin 200 mình còn móc ra còn thấy đau đớn <laughs> gọi là như cắt ruột <laughs> à, cho nên mình chưa có được cái địa nào hết trơn á à, hiểu chưa nhưng bây giờ nhờ mình niệm Phật á, được Phật đã tiếp tiếp dẫn á, mình lên tới bát địa luôn là nhờ, hoàn toàn nhờ vào công đức mình được vãng sanh và tịnh độ cho nên quý vị thấy quý vị so sánh ngài xá là Phật múc hai con mắt như vậy tu như vậy là và còn thối tâm là vì ngài mới tiếp tới thất địa ừ, còn mình vãng sanh lên tình độ một cái là bát địa là không thối tâm không thối trí không thối quả không thối hành à. quá sức đặc biệt và quá sức thủ thắng sao mình không tu phải không quý vị à. <clears throat> Đấy. cho nên á, là kết cái nguyện 20 mươi Dạ. cái gì quý vị không nhớ cũng sao riêng một cái là được dự vào cái quả bất thối là quý vị phải nhớ cho sư cô bởi vì sao bởi vì cái tết này là thối tâm dữ lắm <laughs> tại vì cái tết này là là là nghỉ tới một tháng luôn <clears throat> tháng rưỡi à à ngày tu lại là ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch là ngày thứ năm đó ừ thì ngày đó bắt đầu mới trở lại mà cho nên từ đây tới ngày đó mà qua một cái tết âm lịch là sư cô nói là thối nhiều lắm <laughs> cho nên là luôn luôn nhắc mình là bắt thối hiểu chưa à, luôn luôn nhắc mình là bắt thối để mình <laughs> mình giữ cái tâm đó rồi sang năm mình gặp lại rồi mình tiến thêm bước nữa <laughs> chứ không là mình thối à, à, cho nên cái gì không nhớ cũng được nhưng mà cái bắt thối là phải nhớ mà để được bắt thối là phải gì phải là niệm phật không gián gián đoạn đó thưa này chúng có một câu nói hay à, người ta nói rằng là cuộc sống hạnh phúc sẽ tốt xin lỗi cuộc sống hạnh phúc sẽ tốt hơn cuộc một cuộc sống thành công ừ. một cuộc sống mà cái sự hạnh phúc của mình nó có thì nó sẽ tốt hơn một cuộc sống thành công bởi vì thành công thì dựa vào trên cái lăng kính của người khác đánh giá còn một cuộc sống hạnh phúc là được đo lường bởi trí tuệ và cảm xúc từ trái tim của mình cho nên quý vị thấy mình ở trong cõi đời mà mình không bị nhiễm trần là mình đang truy tìm một cuộc sống hạnh phúc à, chứ không phải một cuộc sống thành công ừ mà có hạnh phúc thì nó sẽ bắt đầu từ cái sự chuyển hóa của tâm thức ừ. chứ không thể là cái sự chuyển hóa của vật chất bên ngoài ừ. cho nên thế gian thì thôi mình cũng thuận theo kiếm đủ ăn ba bữa là được rồi áo đủ ấm mùa đông là được rồi mình phải truy tìm và cầu cái cuộc sống hạnh phúc mà cái điều hạnh phúc đó là cái sự cảm cảm xúc cái sự đo lường từ từ trái tim của mình cho nên niệm phật càng nhiều thì cái niềm hạnh phúc ở trong nội tâm nó càng càng lớn và đến cuối cùng là được bắt thối bồ tát thì cái điều hạnh phúc đó to lớn hơn tất cả không gì bằng này sư cô chúc đại chúng là luôn luôn tinh tấn à. rồi đại chúng chắp tay hồi hướng công đức này. nguyện ở đêm công đừng đầy ờ, hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn do xả thiền